mình hết buồn không mình đang bị buồn mà bây giờ muốn hết buồn không mình muốn hết buồn thì mình đừng có buồn đúng không thì mình phải vui lên mà mình muốn vui thì mình đừng có buồn tại vì lúc mình buồn mình sẽ không có vui trời ghê chưa ghê ghê ghê chưa ghê chưa ghê chưa à, cái nguyên nhân là ở cái chỗ là tại mình buồn bởi thành ra cái lúc mình buồn mình sẽ không vui thành ra vì vậy muốn không buồn mình phải vui tại vì cái lúc mình vui mình sẽ không có buồn thành ra không có ai mà đang vui mà buồn bao giờ hết thành ra là muốn hết buồn thì phải vui thành ra bởi vì á khi mà vui thì nó sẽ không có buồn bởi vì cái lúc mình buồn mình sẽ không vui y chang vậy